នងសាប៊ីតនងឡានស៊ីដនីមកនងសាប៊ីនងឡានប៊ីមក្លាយលំដកនិនជីងសៀមទីមីម៉ាសារឿអេដេកោស្រា dịp áng na nào lầm khoa yang Giêsu Giêsu bố lan clay xin đi Giêsu bố chính clay dịp lang lại tôi loay nhu màu clay dịp nào màu tươi nào trôi chia su po chính lan clay xin đi Giêsu po chính clay ti plong lam lại tui lay nhu màu clay deep nâng chi chàng lan cắn à máu tươi nào trù lắm Jangan. chẳng nào biết hong cầu điệp ác na nào là qua giang giêsu